Kính chào quý cô chú anh chị, Địa ốc Five xin giới thiệu tới quý cô chú anh chị một số sản phẩm nhà đất tháng 11. Đất Đống Đa, phường 3, diện tích 700m2, có 241m2 thổ cư, hiện trên đất đang có quán cà phê kinh doanh, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, quy hoạch ba mặt đường nhựa 12m, hướng Bắc, đất cách đường trình Đống Đa 1,5km, cách chợ Đà Lạt 5km, khu vực tập trung nhiều homestay, cà phê view, thích hợp xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, kinh doanh, giá 11 tỷ. Đất hai mặt tiền Tôn Thất Tùng, phường 8, diện tích 323m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, hướng Đông Bắc, Đông Nam. Đất cách chợ Đà Lạt 5km, ngay Đại học Dệt Xin, tiện ích xung quanh đầy đủ, view thoáng thích hợp kinh doanh nhà trọ, căn hộ, đầu tư sinh lời, giá 12,5 tỷ. Đất hẻm vòng Lâm Viên, phường 8, diện tích 180m2, mua bán vi bằng, sổ chung nông nghiệp, đường ô tô, hướng Đông Bắc, đất cách chợ Đà Lạt 6 km, gần rừng thông lá kim resort, thế đất bằng phẳng, thích hợp đầu tư sinh lời, giá 1,3 tỷ. Nhà hẻm Trạng Trình, phường 9, diện tích 45 m2, mua bán vi bằng, có đóng thuế hàng năm, sổ chung nông nghiệp, kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai toilet, phòng khách, bếp, đường xe máy, hướng Tây Bắc, nhà cách chợ Đà Lạt 3 km, 600 m ra đến Hồ Xuân Hương, khu dân cư đông đúc, thích hợp định cư lâu dài,